Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Khui bí mật ít ai ngờ, sở thích quái đàn của ông Tổng Từ nhiều năm nay, người ta luôn nghĩ rằng ông Trọng dựng lò đốt tham nhũng là vì thanh danh trong sạch của ông Và rất nhiều người cũng đồng tình như vậy Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số nhà phân tích tâm lý và hành động của ông Nguyễn Phú Trọng thì lại cho rằng ý kiến khác đi không phải là không có lý người ta căn cứ vào những hành động và cảm xúc của ông Tổng gần đây. Ông Trọng có sở thích muốn được người khác khóc lóc, năn nỉ. Và mục đích của ông đã đập cho quan chức thân bại danh liệt để được nghe những tiếng van xin, tiếng xin lỗi. Một sở thích có phần rất quái đản. Vào ngày 23 tháng 6, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 1 ở thành phố Hà Nội. Cuộc họp này không phải là báo cáo của những gì đã diễn ra ở Quốc hội, mà là lần kể công khai rất khoái chí. Ông Trọng say xưa kể về thành tích ông triệt hạ Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại Hà Nội. Ông Trọng say xưa kể về việc xử lý kỷ luật cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh do liên quan đến đại án của công ty Việt Á vừa qua như là thành tích vô tiền khoáng hậu của cá nhân mình. Ông kể rằng chiều ngày 4 tháng 6 Bộ Chính trị họp thảo luận rất kỹ trường hợp của hai ông Nguyễn Thành Long, Chu Ngọc Anh. 100% số biểu quyết yêu cầu kỷ luật cả hai trường hợp này cách tất cả các chức vụ. Tiếp đó vào ngày 6 tháng 6, Trung ương họp hội nghị bất thường thảo luận hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Bộ Chính trị. Trung ương Đảng cũng bỏ phiếu gần như tuyệt đối hoàn toàn đồng ý là phải khai trừ do khải Đảng ngay tối mùng 6 tháng 6, Chính phủ đã họp đề nghị Quốc hội cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế của ông Nguyễn Thành Long vào sáng ngày mùng 7 tháng 6. Sau đó, chiều ngày mùng 7 tháng 6, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam các ông Nguyễn Thành Long và Trung Ngọc Anh để tiếp tục điều tra. Ông Trọng nói, rất ngắn, trong một ngày rưỡi thôi, dù tình hình chống dịch đang ở giai đoạn phức tạp nhưng vẫn cương quyết xử lý. Đây là hình ảnh Trịnh Xuân Thanh hiểu sở thích quái đàn của ông Trọng nên đã tận dụng khóc lóc van xin. Ông Trọng hứng thú nhất khi nói rằng lúc đầu chưa nhận thức được hết sai phạm nhưng cuối cùng đều nhận hết xin lỗi đảng, xin lỗi Tổng Bí Thư rồi hứa hẹn sửa chữa thế này, thế khác. Bệnh này được gọi là bệnh say quyền lực. Điều này đã được chứng minh. Ông dùng mọi thủ đoạn để ông được ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí Thư đã cho thấy rất rõ điều đó mặc dù điều lệ đảng không cho phép. Ông cảm thấy quyền lực của ông là tuyệt đối khi dưới chân ông không có nhiều người phải quỳ gối, khóc lóc, van xin. Và chỉ có khóc lóc van xin, nhận lỗi thì họ mới được ông ban cho ân huệ, giảm án. Trong giới quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam cấp cao, người ta chuyển miệng bản chất này của ông Trọng từ rất lâu. Cho nên hầu hết ai lỡ bị bắt và đưa ra tòa thì người ta sẽ dùng chiêu này để tìm kiếm sự ân huệ từ ông Tổng. Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh đều nắm được sở thích quái đàn này của ông Trọng. Ra trước tòa, cả hai ông Đinh La Thăng và Trịnh Dương Thanh đều khóc lóc van xin ông Nguyễn Phú Trọng để mong có chỉ thị ngầm giảm án vài ba năm tù. Nhiều Nguyễn Đức Trung muốn mua án tù phải bỏ ra hơn 8 tỷ đồng cho một năm giảm án. Tuy nhiên nếu biết khóc lóc với ông Nguyễn Phú Trọng và được ông chỉ đạo ngầm thì rất có thể Nguyễn Đức Trung tiết kiệm hơn nửa triệu đô. Đây là hình ảnh Đinh La Thăng cũng vậy cũng van xin ông Trọng như Trịnh Xuân Thành. Ông Nguyễn Thành Long và Trung Ngọc Anh được xem là hai kẻ thức thời, vừa có tin tức bị kỷ luật, cách chức và bắt giam thì hai người này khóc lóc van xin ông Nguyễn Phú Trọng ngay tại Quốc hội. Tiếng khóc này có khi đáng giá cả triệu đô chứ chẳng ít gì. Đó là lý do mà ông Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long thi nhau khóc. Khóc van xin ông Tổng học lực lợi chứ khóc được xin nhân dân tha thứ, họ đâu có được lợi gì, nên họ không bao giờ khóc vì đã giúp cho Covid giết nhiều người dần hơn. Không biết ông Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân và Lê Thanh Hải có viết bản chất đó của ông Trọng hay không? Nếu biết rồi thì hãy tập khóc, để đến khi bị tóm, tiếng khóc đó có thể cứu cho mấy ông này rất nhiều năm tù. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dại dột Nguyễn Thành Phong lại chui vào vết xe đổ của Tất Thành Cang, ngã nhào Phạm Phú Quốc người có tin vừa lạ vừa quen. Lạ là vì ông này không phải là quan chức cấp cao của thành phố Hồ Chí Minh mà là quan chức thuộc khối kinh tế. Quen là vì ông này là một trong hai quan chức đã dùng đến 2,5 triệu đô la để mua quốc tịch đảo Ship. Vụ mua quốc tịch EU này làm cho người dân bàn tán một thời gian khá dài rằng làm gì quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam lại có thể giàu đến như vậy. Vào ngày 5 tháng 2 năm 2018, theo lệnh của Chủ tịch thành phố Nguyễn Thanh Phong, ông Trần Vĩnh Tuyến chào quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh điều động bổ nhiệm Phạm Phú Quốc giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thời hạn 5 năm. Ông Phạm Phú Quốc là thành viên không chuyên trách của Hội đồng thành viên Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh ông Phạm Phú Quốc, người tai tiếng vì dùng tới 2,5 triệu đô la để mua quốc tịch đảo ship ở thượng tầng chính trị Việt Nam, các quan chức đấu đá nhau để giành miếng ăn dữ dội. Ai cũng muốn bổ nhiệm người của mình vào các vị trí béo bở có nhiều cơ hội để trục lợi. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2019, Phạm Phú Quốc được ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ký bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận. Thay Tề Chí Dũng đã bị bắt trước đó về hành vi tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tề Chí Dũng vốn là người của Tất Thành Cang và công ty mới thành lập là nơi có nhiều bổng lộc. Tuy nhiên, do Tất Thành Cang ở bên khối đảng ủy đã nhanh chân đưa Tề Chí Dũng vào vị trí tổng giám đốc để thông đồng với nhau trục lợi. Bị Tất Thành Cang giành chỗ, Nguyễn Thành Phong không cam nêu nhiều lúc muốn đưa người của phe mình vào đấy. Khi Tề Chí Dũng bị bắt cùng với Tất Thành Cang thì Nguyễn Thành Phong đã nhanh tay đưa Phạm Phú Quốc vào thay ngay. Nhưng cũng không ngờ vị trí này đã làm Tất Thành Cang thân bại danh liệt thì người muốn chám vào vị trí ấy cũng sắp như Tất Thành Cang. Vào ngày 24 tháng 8 năm 2020, tờ báo Ashera thông báo trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2018, Phạm Phú Quốc đã mua hộ chiếu vàng của đảo Ship với giá tối thiểu là 2,5 triệu đô la, tiền đầu tư vào quốc đảo này. Trả lời báo chí, ông Phạm Phú Quốc nói rằng Ông đã có quốc tịch này từ năm 2018, nhưng quốc tịch này do gia đình có trước và sau đó bảo lãnh để ông có quốc tịch. Đây là hình ảnh Tất Thành Cang, người để lại vết xe đổ cho Nguyễn Thành Phong theo. Cũng theo hồ sơ do hãng thông tấn Algera đưa ra, ông Quốc đã có hộ chiếu ship vào tháng 12 năm 2018 cùng lúc với vợ. Nguyên tắc là nếu giữa chừng thời gian làm việc, nhiệm vụ đại biểu quốc hội mà lại có thêm quốc tịch của nước khác thì đại biểu phải báo cáo cho ban công tác đại biểu và đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh. Dưới áp lực xã hội và áp lực từ trung ương, vào ngày 1 tháng 9 năm 2020, ông Phạm Vũ Quốc đã phải gửi đơn xin thôi đại biểu Quốc hội và thôi giữ chức tổng giám đốc IPC. Ngay trong tuần, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố họp và gửi công văn báo lên Quốc hội để xem xét bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Quốc. Có thể ông Nguyễn Thành Phong không biết rằng Phạm Phú Quốc có quốc tịch đảo ship và cũng có thể ông biết mà ông vẫn cứ bổ nhiệm luôn. Quan chức nhà nước thì quan chức nào cũng tham cả. Tuy nhiên, có người chỉ thích ăn bạo, có người chỉ thích ăn vừa phải. Vị trí Tề Trí Dũng tuy là vị trí ngon ăn nhưng tiềm ẩn rủi ro rất lớn vì vị trí đó đang được Trung ương theo dõi và giám sát chặt chẽ. Sự vội vã của ông Nguyễn Thành Phong đã làm cho ông mất thận trọng và xa chân vào cạm bẫy mà ông Tất Thành Cang đã dính trước đó. Đây là hình ảnh Nguyễn Thành Phong. Hiện nay, tội của Nguyễn Thành Phong đã được khui ra và chất chồng như núi. Tội dùng người sai để đi hậu quả, làm cho tài sản của nhà nước bị thất thoát một cách khổng lồ, không thể né tránh. Sắp tới, không biết ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chọn bao nhiêu tội để xử lý ông Nguyễn Thành Phong. Chỉ cần một trong các tội ấy nếu xử lý đúng người, đúng tội thì cũng đủ đưa Nguyễn Thành Phong vào khám đoàn tụ với Tất Thành Cang lâu dài.